chúng mình cùng nhau tìm hiểu kiến thức. Ở phần kiến thức, cô giáo có ví dụ như sau. 36 nhân với 23. Cô có số 36 là thừa số thứ nhất, nhân với 23 là thừa số thứ hai. Thừa số thứ hai của chúng mình là thừa số có hai chữ số. Bây giờ chúng mình sẽ làm như thế nào? Cô trò mình cùng nhau phân tích. Bình thường thì các con đã học một số nhân với một tổng rồi đúng không nào? Vậy thì cô trò mình cùng phân tích 36 nhân với 23 để tạo thành 36 nhân với một tổng. Chúng mình cùng làm 36 nhân với 23. Cô giáo sẽ tách ra thừa số thứ hai 23 bằng 20 cộng 3. Ta sẽ tạo thành một số nhân với một tổng mà ở tiết trước thì cô đã dạy rồi. Đến bây giờ ta dễ dàng tách như sau thừa số thứ nhất nhân với số hạng thứ nhất là 20. Rồi lại lấy thừa số thứ nhất nhân với số hạng thứ hai của tổng, đó là số 3. Ta có 36 nhân 3. Hay nói cách khác, cô có 36, cô lấy tất cả là 23 lần thì đầu tiên 36 cô lấy 20 lần cộng với 36 lấy 3 lần như vậy cô đã đủ 36 lấy 23 lần. Bây giờ chúng mình cùng tính từng tích riêng một, ta sẽ ra kết quả. 36 nhân 20 ta được kết quả là 720. 36 nhân 3 ta có kết quả là 108. Bây giờ các con thấy không? Chúng mình đã có hai tích riêng biệt. Đây là tích riêng mà cô gọi là tích thứ nhất vì nhân với chữ số hàng đơn vị. Và đây cũng là tích riêng thứ hai. Tích riêng này nhân với chữ số hàng chục, tức là nhân với hai chục. Ta có hai tích riêng